nhắc đến thế mà Hello, can you hear me? Hello, Hello, teacher. Hello. Hello. Hello, Daddy. Hello, Daddy. con coi biết ha đâu chị đàn tăng gà 아, 그래서 à, vâng à. cứ toàn phải thế là cái gì hello hello class No. Okay, okay, we just have uh, we just have uh, about three minutes later to ready for the class. Hello, hello, Hian. Now uh, let me know this. If you're ready for the class, please raise your hand to let me know, let oh, me know that you are ready for the class. Teacher. Này. Cô Em Hân quen với uh, Zoom mới chưa nhỉ? Cả lớp đã quen với Zoom mới chưa nhỉ? Yeah, we now, have go. Zoom is and already Zoom now. So, yeah, hello. Hello không biết ai với ai hết cái ở cái, ờ. cả một cả một cả, à, cả Việt Nam mình luôn hello teacher hello good evening yes we have some strangers in Zoom ID mình có một số thay đổi về Zoom ID đúng không nhỉ và hôm nay lớp mình có vẻ như các bạn chưa biết hết nick zoom mới thay đổi đó các bạn chuẩn bị ổn định chỗ ngồi nhé để mình lớp học nha hello everyone yeah exactly Oh, I hope that. Cô hy vọng rằng là các bạn uh, sau cái việc mà thay đổi ID Zoom thì các bạn sẽ sớm ổn định lớp như đợt trước là lớp mình là 90 100 bạn cơ nhưng mà một số bạn bây giờ là không có vào được ha yeah. à bạn nào ăn cơm rồi yes have you have a dinner yet have you have your dinner yet yes or no yes or no yes yes <laughs> okay yes, <laughs> okay. yes. <laughs> Yes. Of course, when you study, when you study, you need to eat something first. Khi mà mình chuẩn bị học thì mình nên ăn một chút gì đó, đúng không? Tại vì cô Ngọc bắt đọc nhiều lắm, bắt học nhiều. <laughs> mà <laughs> phải ăn. Okay. Các bạn ăn mấy cái rồi còn gì? Đúng rồi, phải ăn mới có sức học chứ đúng không? Con tưởng. Ờ, có bạn à, Nguyễn Thị Kim Ngân đã vào được chưa ạ? Còn ờ, ăn cái gì ạ? À? dạ, con cô vào đây cô ơi con vào được rồi ạ ok great giờ con làm bài hai Mm, yeah, 54. Con chào cô Hồng. Hmm. Cô chào con. Yes. Now, before we before we win um Hello, teacher. Okay. If you're ready, you raise your hands by icon to let me know that you're ready for class. Con ấy không khỏe Yeah. Dạ, trong lúc chờ đợi các bạn nha, trong lúc chờ đợi các bạn thì cô sẽ cô sẽ chữa bài trước. Ok, cô sẽ chữa bài trước. À, mình chữa bài trước nha. Cô có con biết là bài gì không đấy? <laughs> có biết là cái bài gì không ta? Uh -huh. Các bạn comment cho cô nào bài tập về nhà hôm trước là gì nhở? Trên nhóm Zalo ấy uh oh uh oh chị nói ai nói ta vừa vừa có bạn nào nhớ không do you remember about the homework do you remember no no, oh my god you say no yes okay hoài an ha hoài an nhớ không Okay. So, trong khi chờ đợi các bạn vào lớp thì mình sẽ chữa bài nhá. Mute O mà. Mute O. Các bạn nhá. Oh. Who's who's talking? Who's talking? Ờ, ờ, cô. Nhà con sang qua mình sang cứ để đấy hello hello hello hello trời ơi nào các bạn nha chuẩn bị mute ô nè cả lớp tắt topic cho cô nha cả lớp tắt topic để chuẩn bị học nha Okay, are you ready for the class now? Are you ready for the class now? If you are ready, comment for me to let me know that you are ready. No, no one can touch my screen. Mình không vẽ lên bảng nhá. Mình không vẽ lên bảng đâu nhá. Các bạn nhìn thấy màn hình không? Yes, okay. Nào, đến cái phần mà cơ bản. Cô ơi, hình như hôm trước mình xem bác nông Dân và con thỏ hay sao ấy. <laughs> Nào, hôm bữa là đúng không? Có cái bạn mà thỏ ờ, áo xanh ý. À, bạn... Uh, bạn rabbit đúng không? Bạn thỏ đúng không? rồi vẫn vẫn muốn xem cái hoạt hình đấy à thế như bạn bảo sợ lắm mà. <laughs> yeah đâu rồi cô xe lên xem là có những bạn nào là cô điểm danh cái nào Ngọc Khuê này Phạm Minh Phương Hương Khang Đặng Hữu Trí rồi Hiền cô xem nào ok Trúc Linh Trúc Lâm rồi Trúc Linh Trúc Lâm ở đâu rồi Bảo An An Nhiên Bảo An đang uống nước rồi Tiến Minh rồi Bảo An ờ, lớp 3D à Đỗ Bảo An ấy Khánh Bình này Diệu Anh này rồi Hiệp này Hà An này Ngọc Hân này Quảng Minh Khánh này Vũ Gia Linh này rồi Hoài An lớp 17 1A7 này Thái Thịnh này Nhi này Tú Anh này Bảo Ngân này rồi Kim Thanh Vũ Trà My và Vũ Hà Phương này Bùi Gia Long Nguyễn Hoàng Ngân, anh Khoa, rồi tốt lắm. Dương Ánh có cái hình nền giống cô rồi đúng không? Oppo A53 là bạn nào đây? Ôi, Oppo A53 là bạn nào đây? Mai Trang, Dương Đức Minh này, Bảo Uyên này, Bảo Uyên đâu? Bảo Uyên đâu rồi? Đây cô sẽ mở. Rồi, Ngọc Hân này, iPhone là bạn nào đây? Bình An, An Phú, An Phú mấy cái tóc của con? Rồi, đẹp trai thế. Hải Phong Hoàng Thùy An Phạm Hiền Thảo ôi các bạn rồi Khánh An Ngọc Hoàng Nhi VTA là bạn đâu Phạm Hiền Thảo đâu rồi cô tắt chat ok tắt chat nha xong rồi nha điểm danh rồi nha ok In the previous class, in the previous class, we have the homework on quiz yeah. Dạ. hôm trước cô có giao bài tập ở trên quiz đúng không và nhìn nè có không nhưng mà hình như hôm bữa là ít bài nộp hơn cho cô có 44 bạn làm thôi I don't know why I don't know why we just have a 44 có thể là các bạn quên mất làm đúng không chỉ có 44 bạn làm thôi yeah dạ, we just have the 44 và um, yeah dạ, các bạn nhìn này có bạn lần này là có bạn ờ, Lê Hoàng Kỳ nha Lê Hoàng Kỳ lần này làm bài rất là tốt Lê Hoàng Kỳ làm bài rất tốt này và đạt điểm rất là cao bởi vì bạn làm rất là nhanh ok Chí Hiếu Bình An Hiệp Hiệp thì lần này đã leo lên ờ, vị trí thứ 4 đúng không bạn Ai Quy là bạn nào đây cô không biết này bạn Tommy này không biết tên đâu nha các bạn để tên tiếng Việt nha Phí Kim Ngân Ngô Ngọc Anh Ngọc Khuê Đỗ Bảo An An Nhiên tất cả các bạn này các bạn các bạn đã nộp bài tập sẽ được cô tích vào trong phần điểm danh và cũng như là tích điểm để bạn nào có điểm cao nhất trong một tháng hoặc hai tháng sẽ được cô Ngọc gửi quà đặc biệt nhá. Ok. Yeah, look at this. Hoàng Hà, Trí Hiếu, Kim Ngọc, Tiến Minh đây. Và bắt đầu đi xuống dưới là các bạn đã có sai một số cái câu cơ bản rồi, sai một số câu cơ bản rồi này, đấy. Ok, và cô sẽ cho các bạn xem là các bạn hay sai ở câu nào nhá các bạn ấy rất rất dễ bị sai bởi vì là bài hôm trước thì mình học có bốn từ thôi đúng không các con ừ, mình học có bốn từ thôi nhưng mà cô đã nói rồi bài tập thì sẽ hơi khó một chút <laughs> ok yeah look at an overview here ừ, đấy nhìn thấy không các bạn hay sai ở câu ờ, đây đúng rồi các bạn hay sai lắm ở những cái câu dưới dưới này hơi khó này nào để có thể biết là mình sai ở đâu đúng ở đâu thì bây giờ cô trò mình cùng chữa bài nhá ok mình cùng chữa bài nhá So, yes, What shape is this? Look at this. Câu này hỏi là đây là hình gì đúng không? À, yeah. Dạ. What shape is this? What shape? Is triangle. Okay, hình tam giác. Okay, look at this. We have another. cô sẽ cho ờ, các bạn chat nha. Yeah. Can you? Can you? Ok, bạn nào chưa làm thì có thể làm luôn trên này nhá. Đây là gì ta? Triangle, hình tam giác triangle. Đấy. Yeah. And another. Nào, one, two, three. Ba cạnh. Triangle. So nào, tiếp tục tiếp tục tiếp tục nào. What this here? What shape? What shape? Ở ờ, à, hình dạng nào? Is thì round thì xung quanh đúng không? Tròn uh, là là là bao quanh này round and has no angle has no angle có nghĩa là không có cạnh nào thì cái hình mà không có cạnh nào thì chỉ có thể là hình tròn mà thôi yes ok the next the next ở đây người ta có hỏi là how many sides có bao nhiêu cạnh đúng không how many là bao nhiêu sides cạnh does a triangle have triangle triangle gì đây yeah hình tam giác thì we have one two and three and the answer here is is three okay triangle. Đây có phải hình uh, tam giác không? This is a triangle. No? Yes or no? Yes or no? come in for me. No. Okay. No. Is this? Yeah. No. Good. Okay. Another. What shape it is? What shape it is? What shape here? What shape here? nào các bạn comment hẳn cái chữ đấy ra xem nào ôi trời ơi lười quá các đánh số 3 hoài đúng không yes it's a circle that is a circle right and uh, it is a circle it is a circle has it is a circle cả lớp no of course no <laughs> It is a rectangle. Nào, nó là một cái hình chữ nhật. Nào, okay, now next. Next we have a what shape? Okay, what shape? Hình nào? Yes, has four sides. Có bốn bốn cạnh đúng không? That are all the same size. Size kích cỡ. Hình gì có bốn góc à có bốn cạnh mà tất cả đều bằng nhau đều có có có có cái kích thước như nhau nào so comment comment comment let's comment for me hình gì <laughs> one yes of course one square yeah exactly a square hình vuông we have four sides here one two three and four and it has the same the same xem gì đây xem size có cùng kích cỡ đúng không ok dành cho những bạn nào mà chưa biết Ok, look at this. What shape is this? Lần này các bạn comment cả đáp án cho cô nhá. Lần này các bạn comment cả đáp án cho cô cả các bạn ở trên livestream comment ra nhá, không đóng số 1 2 3 4 cô không biết là các bạn đang làm câu nào đâu. Okay, what shape is this? What shape is Okay, square, of course, square. Linguang, yes. Okay, it is a square. It is a square. Yes or no? Yes or no, it is a square? Yes, yes, yes. Okay, good. Yes. Okay, the next question. What are these? What are these? Đây là những gì nhỉ? Gọi chung ấy, gọi chung nào. Can you? Can you? Can you? Yes, đúng rồi. Các bạn comment rất đúng. Shapes. Hình dạng. Okay, shapes. Shapes. Okay, the next question. It is a rectangle. It is a rectangle. Nào các bạn, rectangle là hình gì? Comment cho cô biết nào. No, why no? Why no? Tại sao lại không? Cô bảo em con vào học. À? Ok, no. Tại sao lại no? Ui các bạn trả lời no thì nhanh lắm nhưng mà rectangle là hình gì? Cô quên mất rồi. Rectangle là hình gì nhỉ? Ờ, rectangle là hình gì? Thế gọi một bạn nhá gọi một bạn kia xem nào gọi một bạn đây bạn Hương nào Hương can you Ok Hương em cô là hình tam giác ạ Nào ok, rectangle là hình gì nhỉ? Rectangle. Em nhầm sang hình nhật cô ơi. Ơi, cô nghe. hình chữ nhật. Okay, good job. A rectangle is uh, hình chữ nhật in Vietnamese, right? Uh, yes, a rectangle here. So the answer here is the answer here is yes or no? Yes or no, baby? Đúng rồi, đó là no. hơi hack não một chút nhưng mà các bạn quá tệ With this. Nào nếu mà đính tính đúng ra là phải có bao nhiêu hình? Tức là nó phải có 5 5 square, 5 square, ok. Uh, 1 plus 2 plus 3 plus 4, we have a red harbor for space. Okay, but answer here is 4 square. <laughs> okay, this, this is the end of the quiz now. is the end of the quiz now. So, các bạn sau khi được chữa bài các bạn đã quen dần hơn với square, với rectangle, với triangle chưa? Yeah. Of course, yes. Yeah, mình có đúng không? Mình có là a square, circle, rectangle and triangle ok chỉ có bốn hình thôi đó mình chỉ có bốn hình thôi và sau bài vừa rồi thì cô đã chữa cho các bạn rồi đó để mình xem là mình đúng mình sai ở những câu nào nhá được không và cô sẽ mở lại cái bài này cho các bạn nếu mà bạn nào muốn thử làm lại thì mình sẽ sẽ sẽ sẽ vào cái link ở trên nhóm zalo đấy á để mình có thể làm lại bài nhá được chưa nhở now but Today we need to move to the unit six. Okay, are you ready for the unit six? Are you ready? Các con, yeah, <laughs> no, isn't. <laughs> now, are you ready for the unit six? Comment for me to let me know that you are ready. Yes, of course. Now, hôm trước mình học Unit 5, mình học rất nhiều thứ rồi. Today we study about Unit 6. Unit 6, Okay. Wait me a little bit. Wait me a little bit. Here we have big English one, unit six, on the farm. Okay, on the farm. Um, here, on, ten the farm, The farm nào bạn đã biết farm nào trên trang trại hoặc là trên cánh trên trang trại đúng không? On the farm trên một trang trại. và trên một trên nào có, các bạn là có những cái câu trả lời rất là thú vị nào, cô xem nào. Sao các bạn lại để số điện thoại đây? <laughs> Yeah, ok. Nông trại đúng rồi. Ok, đúng. Còn từ nào không? Con rất sẵn sàng. <laughs> yes nào trong nông trại trên nông trại chưa nào next Okay, the first, we need to listen to the song. Nào, các bạn đã có tai nghe bên mình chưa? Are you have the headphone and your earphone and the loudspeaker? here to listen to the song now. Class Audio CDB Unit 6 On the Farm On Page the 66 farm. Activity 1 Listen and read, then chant, Look at the animals. over here. Look over there. also, I have a question for you. How many animals in that song? How many animals in that song? Can you, can you? Yeah, how many animals? Có bao nhiêu, có bao nhiêu, có bao nhiêu? Yeah, how many, how many, how many animals in that song. Four, three. Oh my God, three. So what are they? What are they? How many? What are they? So biết know we know we both know that we have three animals. Oh, some people say to me that we have four animals here. Also, students to me that is a five animals. So, what is the correct answer? Yeah. Three, four. Okay. Nào bây giờ mình sẽ thử tắt cái share này đi nhá. Mình sẽ gọi một bạn. Nào, cô sẽ gọi bạn. Cô sẽ gọi một bạn xem nào. Bạn là trả lời nào. Bạn nào. Uh, who can? Who can? Uh, An Phú ha. Huh? Ờ, Ở oh, raise hand nào. Nêu cao tinh thần nêu cao tinh thần tự giác <laughs> ok nêu cao tinh thần tự giác nào các bạn raise hand raise hand nào bây giờ raise hand nào hello teacher who's there what's your name nào bây giờ cô sẽ thử tìm nhá bạn uh, hai bạn đi hai bạn nhá OK. The first we will call An Phú. Okay, the first we have An Phú. Okay, where's An Phú? Võ Minh Khang, Nguyễn Hoàng Ngân. Okay, Đỗ Bảo An sao nào? Võ Minh Khang, Hoàng Ngân. Okay. Uh, let me let me pin, let me pin đầu tiên. Next uh, đầu tiên đây, Ngân. Đó, đây Đỗ Bảo An đúng không? Yes. uh, Hoàng Ngân và Minh Khang. Right? Okay, the first I want to ask Đỗ Bảo An, how many animals in that song? Bảo An? Ô Bảo An mở mic nào. Free. Free. Okay. And how about Nguyễn Hoàng Ngân? Four. Four. Và Ngân say to me that there are four animals and how about Minh Khang? Yes, teacher. Yes, how many animals here? Three. Three. So, ba bạn đúng không? Thì có hai đáp án là three và một bạn trả lời là four. Okay. Now, we need to check the answer. Okay, we need to check the answer. Are you ready? Yes, okay. Look at these animals. Look at these animals. Animals nhá. Mình đánh vần nào, mình đánh vần từ animals. Okay, animals here. A N I M A and animals động vật đúng không Okay, look over here look over there nhìn đây nhìn quanh nhìn đó đúng không there are animals có rất nhiều các bạn thú động vật ở đây ở mọi nơi luôn Okay, the first we have a sheep a sheep a sheep à ha một con bạn sheep là bạn gì nhỉ bạn sheep là bạn gì nhỉ bạn gì ta các bạn có biết không comment cho có biết nào tự nhiên lại quên mất là là, là bạn ship là bạn gì là bạn ship là bạn gì nhỉ bạn ship là bạn gì bạn kiều đúng rồi bạn kiều đúng rồi bạn ship là bạn kiều cảm ơn cả lớp nha tự nhiên cô mới nhớ ra đấy chứ không cô không nhớ đâu <laughs> ok nào mình có bạn đầu tiên là bạn bạn ship ship ok bạn ship bạn kiều nha bạn kiều nha bạn kiều thì bạn đây đang đang đây đang ăn cái gì ok bạn đây đang ăn bạn kiều đang ăn thế còn tiếp theo là bạn gì oh, ok bạn cat a cat nào bạn cat là bạn gì đây bạn cat đây bạn cat đây rồi bạn cat đây rồi là bạn cat bằng bạn gì hello bạn meo meo đúng rồi đó là bạn mèo bạn meo meo ôi đúng rồi bạn meo meo tiếp nào tiếp tục nhìn nhá nhìn đây nhìn đó nào cả lớp nhìn đây nhìn đó một lần nữa nào look over there at that dog ok bạn dog bạn dog đâu bạn dog đâu bạn dog đâu bạn dog là bạn nào bạn chó đúng rồi bạn bạn Milu nè đấy đúng rồi bạn Milu đây bạn chót nào cô viết ở đây bạn chót nào mình đã có ba bạn rồi ok bạn chót bạn chó bạn cún đây đây cô ghi là chú cún nhà rồi ok à tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp ok what is doing bạn bạn job bạn ấy đang chasing a frog chasing a frog now frog đấy tức là mình có cái thứ tư rồi chasing a frog frog nào bạn nào biết bạn frog là bạn gì không các bạn có đã xem hoạt hình hoàng tử ếch bao giờ chưa bạn ếch đúng rồi hoàng tử ếch chính xác bạn ếch luôn nè bạn ếch à, đã có bốn rồi đấy chúng ta đã, đã bắt đầu cảm thấy có cái gì đó có cái gì đó mà chúng ta bị bỏ lỡ chưa nào đúng rồi đấy mình đã bỏ lỡ bạn frog đúng không mình chỉ nhìn ở trên bảng mà mình chả đọc cái phần uh, test script cô cả ok nào tiếp tục nhìn đây nhìn đó nhìn đây nhìn đó look over there at those girls ok nào those girls đấy five <clears throat> nào girls bạn girls nào bạn girls nào có bạn nào biết không comment cho cô biết nào bạn girls là bạn gì ta bạn dê đúng rồi bạn dê đó đúng rồi bạn dê <laughs> nào cả lớp hôm nay chết rồi cả lớp hôm nay chả có ai đúng cả toàn comment ba bốn nên mình chỉ có tận năm bạn cơ mà <laughs> đúng không yeah we have five <laughs> okay animals animals we have one two three phố phải đấy chỉ có một trong cái lời bài hát ngắn thôi nhìn đây nhìn đó đúng không mình đây mình, mình nhìn đây mình nhìn đó nhưng mà mình quên mất nhìn thấy bạn X này mình có thể mình quên mất mình chưa nhìn thấy bạn ờ, bạn kiều đúng không yeah, ok it's not rồi thế bây giờ mình bắt đầu xem là làm sao để mình nhận dạng được các bạn này nhá chắc là từ mới không nhìn ra đúng không nào erase nào tẩy nào ôi thế là có năm bạn đấy nhá cả lớp nhá được chưa nhở? Cả lớp thống nhất chưa? Năm bạn. Năm bạn đấy. Đây cột kia lia âu nè. Âu dế. Đâu các bạn comment gì đây? bạn muốn nhắn gì đây? Ai đây? Who's there? Phạm Khánh Hà. Con học rồi. Nào, ui, học rồi này cho làm bài kiểm tra khó nha. <laughs> ok. Yes. À, cô stop share để cô pin hình cô lên nhá nào các bạn nhưng nào đâu cô Ngọc đâu để cô pin cô lên nào ép pin nào rồi thank you ba bạn nha ôi tốt lắm đấy các bạn nữa mình phải chú ý kỹ không là mình sẽ bị lỡ mất các bạn đúng không đấy ví dụ như là ở trong lớp ấy các bạn rõ ràng là các bạn đang ngồi học nhưng mà tự nhiên cô Ngọc lại bảo là ô hôm nay không có bạn Hiền ô hôm nay không có bạn Hiệp ô hôm nay không có bạn Hân ô hôm nay không có Khang hôm nay hôm nay không có Lương Hà An Nguyễn ô đấy tự nhiên tự nhiên rõ ràng là mình ngồi đấy nhưng mà cô Ngọc lại bảo là ô không thấy đâu cả thế là thế là có bị dỗi không như các bạn vừa nãy ở trong cái lời bài hát đi đó thì các bạn ở trong đấy rõ ràng là các bạn ở trong lời bài hát mà các bạn không nhìn ra thì các bạn ấy cũng buồn lắm cho nên là mình phải học cố lên nhá mình học cố lên để để để nhận dạng được ra các bạn nhá <laughs> okay oh so next we we have today we have ten ten animals có biết yes it's a little bit many many kinds of animals here but we need to study out the first we need to listen, point and say. Việc của chúng mình trong bài này là bút đúng không? Yes, we have a pen. Where's your pen? Đâu rồi? Show me your pens please. Đâu bút đâu hết rồi? Where's your pen? Bút đâu? Bút đâu? Bút đâu rồi? Bút or stick. Okay. A pen, a pencil or the stick. Yeah, cái gì cũng được miễn sao để chỉ được đúng không? Đến như cô bây giờ cô phải có bút rồi. Ha. Huh? Yeah. Where's your pen? Show me your pens. Cả lớp đâu? Yes, Ngọc Hân đã có bút rồi. Minh Khang, Hiệp Phạm, Hương đâu? Hương rồi. Đặng Hữu Trí. Bút con đâu? <laughs> Đỗ Bảo An bút con đâu rồi? Đâu rồi cô xem một loạt đấy nhá, không phải là cứ là tớ ngồi tớ dậy không đâu, tớ ngồi tớ xem đấy, bạn Nguyễn Bảo An bút đâu? Nguyễn Bảo An đâu, nhổm lên lấy cái bút ngay. Lương Hà An Nguyễn <laughs> Nguyễn Hoàng Ngân, Phạm Minh Phương, Kim Ngân rồi. So, look at this. Yes, nào các bạn nhá, nhìn đây. Chuẩn bị là cái bút nào, cô mở nhạc, cô mở mở video đến đâu nhá, cô mở loa đến đâu là các bạn chỉ theo đọc theo nhá. Okay, are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes, yes, yes, yes. Okay, yes. Tạm thời tắt chat nha, tạm thời tắt chat nha, không là loạn. Okay, now so Listen carefully. Nghe thật là cẩn thận nha. Page 67. Activity 2. Listen. Point and say. 1. Cat. 2. Dog. 3. Cow. 4. Sheep. 5. Turtle. 6. Horse. 7. Duck. 8. Frog. 9. Hen. 10. Goat. Mm -hmm. Okay, we have 10 animals here nào animals động vật đúng không animals okay today we have 10 hôm nay mình có 10 từ đúng không the first is cat meow meow okay one more time say cat yeah look at cat có nhiều bạn nha đọc nha cat trust me nhiều bạn đọc là cat lắm cat nhớ nha không cái vứt đi cầm đuổi cô đâu nghe chưa cat ok cat cat uh, great the second we have bạn Milo bạn go go ok bạn dog dog ok âm đuôi là âm g, g, gần giống như âm g tiếng Việt mình ý dog ok one more time say dog <laughs> One more time. Dog. Okay, great. And the third, the third word here is cow. Okay. We need to stop share here. We have three words. Cat. Okay, one more time. cat nào bạn nào giơ tay nào để cô nghe xem nào cô nghe xem nào cô mở cái cái cái cái cái cái cái cam lên xem nào bạn nào đọc theo cô nào bạn có bạn iphone nha tự nhiên lại có cái bạn iphone này bây giờ mình mở mic lên hỏi tích hỏi tên bạn lên xem nào ok where, who is iphone con mở mic cho cô nào cái bạn mà cầm một cái miếng cao su rainbow ấy da yeah, có mở mic nào bạn áo đỏ ấy bạn áo đỏ ấy bố đang bảo mở mic lên kìa kìa ôi rồi ôi đây cô, cô pin bạn ấy lên nhá ấy đúng chưa có phải là đây who is who is sitting next to you ai đang ngồi cạnh con vậy Hello? Hello. Yes. Can, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Con nghe thấy cô nói không? Con nghe thấy cô nói không? Okay. Yes, yes. Can you hear me? Mạng lại yếu rồi. Cô vẫn nghe được tiếng bạn nhưng mà mà mà như là cô hình như là có thể mạng cô yếu không? Có thể mạng bạn ấy yếu. Ok. Ai có thể trả lời nào? Ai có thể đọc giúp cô nào? Ok, who? Hải Phong còn hai cái sticker rồi hai cái hai cái racen cơ sợ chưa nào who can who can mình có mỗi ba từ thôi mới racen please bạn nào who đâu là thử học sinh à yeah okay my student Lương Hà An Nguyễn Oh, something was hard. Hello, can you hear me? Hello, teacher. Okay, great. Now, so we have a three words about, um, yeah, let me show you. Okay. Uh, can you read out of this word for me, Lương Hán Nguyễn? Cat. Yes, cat. And the next word is? The next word. Đâu từ tiếp theo nào? Đâu mình có bố ba từ Hello. đấy rồi. Bạn bạn cat đúng không? Bạn tiếp theo là bạn dog. Dạ. Đúng rồi và bạn cuối cùng là bạn gì? Cow. Bạn cow nào bạn bạn đọc lại nào lương án nguyễn đọc lại cho cô nào cow, cow. rồi chuẩn luôn lần này học tiến bộ ghê nha cow ok tốt nào tiếp tục nha thank you lương hàn nguyễn gặp lại con sau nha next review P nào mình tiếp tục nào uhm. uh, here đây cô phải tẩy sạch đi không bạn meo meo bạn dỗi này ok chúng ta có bạn cat bạn dog bạn cow ok vừa rồi mình còn nghe thấy bạn ờ, bạn này đọc là bạn sheep ok nếu mà bạn nào chưa biết đọc thì bạn có thể đọc cho, theo cô nào sheep bạn kiều nha mình ui trời cái thời tiết mà mát mát lạnh lạnh như này này đúng không mình có một mình có một chiếc mình có một chiếc Coat lông cừu. Đây đúng rồi. Yes, lông cừu. Bạn sheep cừu. p đó. Ok. One more time say sheep. Ok, nếu bạn nào chưa đọc được thì cô có thể hướng dẫn cho bạn đọc nha. Ash. Sờ nặng ha, đọc rất là nặng miệng nha. She. Sheep. Sheep. Okay. Nào. Đâu bạn nào nhỉ? Look at here. Tẩy hết cái này đi nha. Okay. The next is turtle. Turtle. yeah. Oh. Four. Five. Turtle. Turtle Turtle. Turtle. Còn nếu mà theo giọng Anh Anh ấy, theo giọng Anh Anh thì mình sẽ đọc là turtle. Turtle nhưng mà mình đọc theo giọng anh Mỹ thì mình chỉ đọc là turtle thôi turtle turtle can you see turtle yes okay turtle T ok bạn turtle nào bạn T ok nào bây giờ cô sẽ có cái bài mà để cho các bạn nhìn dễ nhất đúng không đầu tiên là mình có bạn cao bạn cao thì bạn cao nếu mà bạn nào mà biết ờ, đến cái cái hoạt ờ, cái gì nhỉ cái cái cái, cái, cái có một cái tiệm quần áo đúng không có một cái cửa tiệm quần áo ở Việt Nam khá là nổi tiếng tên là bò sữa ok yes yes bò sữa cow ok listen cow cow now one more time cow cow nào luyện tập nói nào cow cow ok the second here is sheep sheep bạn kiều không bạn bê đó sheep Sheep. Sheep. Sheep. Đọc lại nào. Sheep. Okay, next. Turtle. Turtle. Turtle. Turtle. Turtle. Turtle. Và cô đã nói rồi nếu mà bạn nào đọc giọng Anh Anh thì sẽ là turtle. Còn bạn nào đọc, đọc giọng Anh Mỹ thì sẽ là turtle. Okay. Turtle or turtle is okay. Tất cả đều được. Yeah, turtle. Turtle. Uh mm-hmm. -huh. Có bạn nào muốn đọc không? Có bạn nào muốn đọc không? Yeah, bạn Ngọc Bảo An nào. Okay, hello. Yes, good evening, Ngọc Bảo An. So, can you read out loud three words here to everyone here know about how it pronounced? the first từ đầu tiên nhỉ oh yeah bảo ăn mở mic nào yeah the first ờ. word here is house yes next house yeah the second how nào từ thứ hai nào next sheep yeah sheep sheep oh good and the last word here turtle turtle turtle yeah turtle And um, trong ba bạn này, yeah, in three animals here, which one you like most? Con thích con thích bạn nào nhất? Con thích bạn nào nhất nhỉ? Which one you like most? Con thích, con thích bạn khao nhất. Yeah, ok. Thế thì cô sẽ nhớ là bạn Nguyễn Ngọc Bảo An rất thích bạn cao nha. Ok, thank you. So, next we have nào cô clear drawing này. Ôi. Yes. We have um horse rồi bạn hí đấy cái bạn này bạn á bạn ấy cứ mỗi lần mà bạn ấy bạn ấy đi đi đi chạy này là bạn ấy đều hí bạn horse ok từ này hơi khó đọc một chút nhé các bạn nào chuẩn bị nào horse horse ok one more time horse horse horse horse horse horse ok next bạn này là bạn ếch hộp đúng không bạn này là bạn kêu rất là to với hối luôn bạn cứ ếch hộp ếch hộp yeah. Dạ. frog frog frog frog frog frog frog frog còn bạn này là bạn nào đây bạn này bạn bạn thế nào đây goat goat bạn dê đúng không bạn goat goat goat goat goat goat goat nào các bạn đọc lại cho cô nào ừ. goat ok nếu mà dành nào cho bạn nào không biết đọc cái từ chú dê là gì đúng không nào ừ. goat đâu cả lớp đọc theo cô nào goat đau miệng đau miệng đâu chưa thấy chưa thấy mất máy đâu chưa thấy mất máy đâu cô đang mở cô đang mở một loạt này nhất là khang nha cô thì đọc đây này bạn bảo an đang đọc đây này bảo an đang luyện đọc đây này thùy hoàng thùy anh có cái bờm xinh thế Yeah. Now, one more time we say goat. Yeah, mình có âm gió là âm t. Yeah, right? Âm t, âm t. Goat. Right, okay. Goat. À, đúng rồi, goat. Rồi mình sẽ quay lại bài nha. Chút nữa cho làm bài tập bài tập mà không không không làm được là là là là là buồn đấy, là khóc đôi dòng nước mắt đó. Ok. <laughs> à, và mình sẽ học một số các từ nhá mình sẽ học một số các từ như sau ví dụ như là từ fly từ bay đúng không bạn nào thì biết bay bạn nào thì biết bay bạn Ngọc à cô Ngọc biết bay không cô Ngọc có biết bay không <laughs> cô Ngọc không biết bay ok cô Ngọc không biết bay nào so we have the words fly fly nào các bạn nào fly Fly. Fly. Fly. Fly. Okay. Nào, tiếp tục nào. Bây giờ cả lớp đứng lên nào. Ok, tôi, tôi sẽ stop share sharing. Tôi sẽ bắt cả lớp đứng lên. Nào, các bạn đâu? Đứng lên nào. Kéo cái ghế dịch ra đằng sau. Ok, kéo cái ghế dịch ra sau và mình sẽ đứng dậy nào. Yeah, yeah, good, good. Bây giờ nhá. Bây giờ cô sẽ nói một số các động từ và các bạn sẽ làm theo nếu mà bạn nào mà làm sai. Bây giờ các bạn, bây giờ bạn nào sung phong bạn nào xung phong để cô pin lên trên lớp nào bạn nào xung phong lên trên bảng đứng nào bạn nào xung phong là raise nào bạn nào xung phong xung phong lên nào à <laughs> bạn nào xung phong đây từ từ xem nào ai chà ôi rồi ôi nào bây giờ xem nào bây giờ xem nhá bây giờ tớ sẽ gọi bạn là bạn tớ sẽ pin bạn này lên bạn an phú là tớ sẽ pin bạn hoài an lên rồi bạn bảo uyên tớ sẽ pin lên rồi các bạn đâu các bạn đứng đứng dậy nào ok bạn ánh dương đâu pin luôn <laughs> bây giờ cô sẽ gọi đâu chín bạn ok chín bạn đâu bạn hiệp phạm đâu rồi bạn hiệp đâu, bạn hiệp đặng tiến mình đâu, đâu rồi cô xem là các bạn đứng lên chưa ok nào bạn ngọc bảo an hôm nay rất là tích cực ad luôn rồi tốt Võ Minh Khang bay bè nào đứng lên đi cô áp pin lên trên màn hình là phải đứng rồi nào An Phú nào nhấc đôi mông lên mình đứng lên nào rồi bạn Hoài An <laughs> bạn Bảo Uyên đứng lên nào rồi các bạn khởi động nào lắc lư nào lắc lư nào cô mời con đi ông à, <laughs> Ngọc Tú Nguyễn <laughs> Ngọc à, Hiền đâu đúng không Hiền ờ thế thì để cô xem Hiền đâu ấy nhờ cái Hiền nó đâu mất rồi cái strawberry của cô đâu mất rồi nhưng mà không không thấy ở trên màn hình hình như là trôi ở dưới đâu rồi bên cô xem là bạn strawberry đây rồi đấy ngay và luôn đứng dậy nào ok hà an ờ, cho hà an luôn đâu rồi hà an đứng sẵn rồi đúng không bây giờ cô sẽ mở mic nhá bây giờ còn bạn nào không bạn nào bạn dương đức minh dương đức minh dương đức minh ad rồi mà mary diệu anh mary diệu anh đang làm gì đấy con mary diệu anh được không nhở Atin. Rồi, at chưa? Ok. So, đây con sẽ mở mic nha, con sẽ mở mic cho các bạn nha. cả lớp nào cả lớp và chú ý nào với các bạn ờ, hôm nay đang xung phong lên trên bảng đúng không rồi các bạn mở mic lên nào các bạn chạy ra mở mic nào yeah dạ, so cả lớp are you ready are you ready yes. Yeah. À, lớp nào, lớp Xin không các bạn nào. Ready, ready. Yeah. Yes, ok. Nào bây giờ cô sẽ screen nha. Bây giờ cô sẽ có nào, mình sẽ có nào. Mình sẽ có nào fly này, yes, jump and swim, right? We have fly, jump and swim. Now. mình có fly nào đâu, fly đâu. Where's fly? Fly jump jump jump jump jump đâu các bạn nào chỉ có một đâu rồi rồi em swim đâu we swim swim no no no swim swim swim quickly swim <laughs> ok swim nào rồi chưa sẵn sàng nhá bây giờ cô sẽ cô sẽ ừ. là người nào cả lớp đâu cả lớp đâu Hòa chung là bạn Khánh Linh đứng dậy nào yeah rồi các bạn nào đứng dậy nào rồi khởi động chân tay thế thôi đâu rồi nhá mình cô sẽ đọc chậm này cô sẽ nói chậm dần xong rồi nhanh dần nhá sẵn sàng chưa hôm nay những bạn gọi lên trên bảng cô sẽ tích vào trong lớp học cô sẽ, cô sẽ tích điểm vào trong lớp học để ờ. mình có thể là tích điểm khi nào mà đủ điểm thì cô sẽ gửi quà về cho gia đình nhá ok yes ok are you ready yes yeah are you ready the ờ. love ready okay now first à, okay swim yes sir. swim swim, swim. Mẹ ơi cô giáo 10 phút Không phải trả lời Yeah. yeah. Ok, bây giờ nha. We is thở rồi cả lớp ngồi xuống là cả lớp ngồi xuống là ôi thở thở thở thở <laughs> thở thở cả lớp ngồi xuống là thở nào ôi trời ơi thương quá thương quá nào ngồi xuống là cả lớp này các bạn ngoài những các bạn tin ra cô thấy cả lớp này thở hổn hển đấy đấy ok nào đây cô sẽ xem được rồi à đây rồi nhá vừa rồi cô đánh giá là bạn Minh Khang Minh Khang có rất là nhanh Minh Khang rất là nhanh mình còn an phú là an phú là sợ là không nghe kịp tức là an phú là vừa nhảy vừa sờ vừa bay vừa bơi luôn đúng không <laughs> ok hôm nay các bạn các bạn nha vừa nay các bạn lướt qua một lượt rồi các bạn lướt trên một lượt ở trên trên bảng rồi này thì cô sẽ điểm danh và cô sẽ ghi điểm các bạn hôm nay số trên bảng nhá ok hey yeah thank you thank you giờ các bạn sẽ được ghi điểm đấy chưa rồi tốt lắm cả lớp rất là tốt với há nó làm gì há nó nhào lộn đấy <laughs> okay what are you doing hả oh my God, yeah, yeah, đợi con một tu chút nha bây giờ mình sẽ thử làm một cái bài tập nho nhỏ nhá rồi sau khi mà yeah. Dạ, mình rất yeah. Đấy, là mình phải làm bài tập một chút cho nó thư thả là các bạn nha ngoài các bạn mà vừa nãy xung phong ừ. ra thì các bạn nào cũng thở là đi ra lấy một dạ. cái ok mình lấy cốc nước mình uống nhá không là không là không là ôi vừa nãy con nhìn các bạn nhảy cũng hết hơi <laughs> cô trời mệt quá luôn ý nào tiếp tục nào ở đây rồi ôi, ôi, À, không bao giờ đâu cho cô nhá ok yeah, cái này thì hôm sau học mình học cái này sao mình ừ. chơi a game yes you, you will have play a game right nào mình sẽ chơi một trò chơi nhỏ thôi okay just a little little game little game right à okay look at the screen now we just watch nào hôm trước thì mình xem uh, phim uh, a Mr. Rabbit go to the town yeah nhưng mà cái bộ phim này nó hơi scary một chút cho nên là chắc có lẽ là cô sẽ cho các bạn xem cô sẽ gửi link ở trên zalo cho các bạn tự xem nhá còn à, trời ơi cô xem cô sợ cô không dám xem cho nên hôm nay cô xem một bộ phim nhẹ nhàng hơn đúng không nhỉ mình sẽ mở chat nào cả lớp sẽ mở chat nào để mình có thể xem The Secret Life of Pets mình sẽ xem bí mật cuộc sống của những thú chú thú cưng được chưa mình sẽ xem và mình trả lời 12 question ok nếu mà hết giờ thì mình sẽ làm bài sau còn bây giờ mình xác định là mình sẽ có 12 question mình có sẽ có 12 câu hỏi ok we have a 12 question are you ready à con nhìn thấy chưa các bạn nhìn thấy chưa yeah, để cô share lại nhá ok can you see the screen Can you see the screen? Ok, great. Nào, chuẩn bị nha. Cái phần chat này là chỉ để trả lời câu hỏi thôi đấy nhá. Không phải viết linh tinh đâu. Ok, let's start it. Bye, Gidget. Ooh. Hey, Max. Hey, Gidget. Any plans today? Okay. What are they doing? What are they doing? No, no, no, no. They, nào, they đúng không? They. They họ. Talking, talking. Có bạn comment talking, có bạn comment jumping. Nào, talking, nói jumping vừa rồi mình học nhảy running là chạy ok và ở đây câu hỏi là câu hỏi ở đây người ta hỏi về they right we they talking or jumping quickly talking or jumping yeah, cô sẽ chọn uh, talking chính xác cả lớp rất tuyệt nào today uh, yes big big stuff today gidget i got big plans i'm gonna sit here and i'm gonna wait for katie to come back oh that sounds exciting well I won't interrupt. I've got a very busy Yeah, ở trong đoạn hội thoại vừa rồi của Jigkit Jigkit là bạn trắng ấy Còn Max là cái bạn chó màu cam nhỉ? Ok uh, hỏi bạn Max là hôm nay có kế hoạch gì không Thì Max trả lời rằng là hôm nay bạn ấy có một kế hoạch một cái một một cái cái cái kế hoạch trong ngày rất rất là quan trọng đó là bạn ấy sẽ tập trung ngồi trước cửa và chờ chủ về là Jigkit sẽ trả lời là ừ, nghe có vẻ thú vị ấy uh-huh. Ờ so và Jikit Jikit thế nào đây Jikit thì đang uh, xem bạn Max và các bạn nhìn thấy nha the dog is thế nào nhỉ Jikit đang như thế nào với cái ghế gối đây cái pillow pillow pillow gối mà nhìn bạn Jikit này thì bạn đang đang đang ở trên này hay ở dưới này hay là là là ở trong cái gối nhỉ in trong under dưới on trên à, nhiều bạn quanh in nhiều bạn quanh on nào kít kít chiquit kít là bạn chó này đây cái gối này cái gối em so so small so fluffy yes ăn đồ ở dưới <laughs> nào mình có in là trong này under dưới on trên yes on the dog is on the pillow thì bạn kít thì đang ở trên cái gối okay I've got a very busy day too. <laughs> Ah. Here you go. See you later, Chloe. Okay, look at the picture. How many cats? How many cats? How many cats? Who who? Now you know, There's One cat. There's one cat? There is. Chính xác, there is. Trời ơi, sao mà lại siêu thế chứ lại Chloe? Oh! So long, Mel. Bye, sweet pea. See you, Gino. Complete with is or are. Hãy điền vào chỗ trống với từ is hoặc là từ are nào. nào điền y hay là a đây e chấm chấm chấm ok trees animals they are các bạn điền này hả right thế cô bấm vào đây nhá chắc chưa ui đúng yes correct bye everyone, bye, everyone. <laughs> ok next the bird is chú chim đúng không yeah bạn bạn uh, chim cúc cu này đang làm gì đây the bird is is the bird is nào bạn đang làm gì nhấn cả từ ra nào bạn nào bạn nào text cả từ yes khánh bình chính xác flying tiếp tục nào complete with is or are nào điền is hay là are ở đây đây mình có sữa đúng không milk milk nào ok câu tiếp theo câu số 6 điền is hoặc là a yeah there is or there are tại sao là is mình có milk milk đúng không milk là sữa đây đúng rồi đây bạn đây cái hộp sữa đây hộp sữa to đùng đây yeah dạ, milk thì không đếm được cho nên mình phải dùng là y chính xác yes <clears throat> sao đâu thầy cô à không phải đơ đâu tại vì là cái đường có thể là đường truyền của các bạn sẽ hơi yếu cho nên nó bị đơ ấy hôm nay đường truyền cô rất tốt yeah it's pretty good so it's not Yeah, is, there is. Đây cô sẽ điền vào đây nhá. Bingo, bingo, bingo. the square the square bạn sóc đúng không the square is now the tree lại tiếp tục nào the square is thế nào đó the tree in trong between giữa on trên on à on in on or in please giữa hả between à? on exactly bạn sóc thì đang ở trên cây on trên vâng right. oh, so smart. Quá thông minh luôn. The dog is thế nào đây? Behind, next to, under. ở, ở dưới chính xác bạn ấy đã chén hết con gà trong tủ lạnh rồi các bạn ạ bạn ấy đã chén hết con gà trong tủ lạnh rồi ok chín rồi câu chín rồi the cat is nào on trên in trong in front of đằng trước in chính xác in exactly cô bạn thấy nó con gà đấy sợ chưa oh. oh, complete with is or are Now there dot dot dot one cake there there is chính xác there is there is Okay, there is. Good job. You be a good boy, Leonard. <laughs> Con chó à? Mấy bạn chó đang làm gì đây? Mấy bạn chó đang làm gì vậy? What are they doing? Singing. Exactly. Hey chưa? Rock and roll. Okay. And và quay lại với bạn Max. Max đang làm gì? Bạn Max yeah, dạ, trong khi các bạn đang quậy tung trời lên thì bạn Mars vẫn tiếp tục kiên định với quyết định của mình là còn làm một việc rất quan trọng trong ngày đó là đứng ngồi ở trước cửa đúng không ngồi ở trước cửa và chờ chủ về ok this is the end of the exercise today Dạ, yeah, thế là mình đã hoàn thành xong bài của ngày hôm nay rồi đó. Cả lớp này làm rất là tốt, các bạn làm được đúng 12 chứ 12 câu luôn, rất là bất ngờ luôn nha. Ok, và bài tập của các bạn thì cô vẫn sẽ tiếp tục ừ, đưa lên trên nhóm Zalo nhá. Ngoài ra, đúng rồi, nối tiếp chương trình của Super Kids the Moonlight có nghĩa là mình đi chơi trung thu cũng vui vẻ hòa đồng rồi đấy. Ok. Thì sắp tới Văn Zalo có tổ chức thêm một cuộc thi nữa đó là Super Kids Bus is about Women's Day. Ok. Mình sẽ làm một cuộc thi Super Kids nói về Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đối tượng tham gia là sẽ là từ các bạn lớp của cô Ngọc, lớp cô Thư và lớp của cô Thiên Hương. Ok. Và các bạn sẽ tham gia cuộc thi bằng việc thuyết trình, quay video, làm ảnh. Nói chung là các bạn sẽ phải sáng tạo hết mức có thể, đúng không? Là một cuộc thi nữa lớn hơn cuộc thi Super Kids đó thời gian nộp thi là từ ngày mùng 10 tháng 10 cho đến hết ngày 18 tháng 10 năm 2021 nha và lớp cô Ngọc nha hôm trước mà có mỗi hiệp là super kids từ đó đấy cho nên là lần này nha nhớ là phải mang vinh quang về cho lớp của Miss Ngọc ho các bạn luôn nha, quá giỏi nhưng mà lại kiểu lười ấy không không không thi cử gì ấy nha Đấy, cuộc thi này nói thật nhá nhiều quà lắm nhiều quá dăm ba cái kẹo cô Ngọc không là gì cả đúng không đấy thì đây là cuộc thi mà các bạn có thể là nói về người phụ nữ mà các bạn yêu thương nhất như cô chẳng hạn là cô rất nếu mà cô mà thi cuộc thi này cô sẽ nói về mẹ của cô yeah. Dạ, ok còn bạn bạn nghĩ sao con uh, con muốn nói về ai con muốn nói về người phụ nữ nào mà con cảm thấy ấn tượng nhất là mẹ con là cô giáo của con hay là một người cô lao công mà con biết một người mà lao động hết mình vì công việc hay là một người có thể chăm lo cho gia đình hay là một người à, có đức tính hy sinh ví dụ như là uh, cô cũng đã quen một cô đang uh, một cô xin phép được giấu tên cô ấy là tu sĩ ở ở trên chùa đó cũng là một người bạn cô và cô cũng rất là rất là phục cô ấy đấy thì có những cái người phụ nữ xung quanh mình khiến mình rất là ấn tượng và mình muốn là nói về người đó thì các con hãy tham gia cuộc thi này và chia sẻ cho cô biết về người phụ nữ đó nhé còn lớp mình nhớ nha trong lúc thi thì vẫn phải nhớ làm bài tập đó cô sẽ ra bài tập ở trên zalo và các bạn nhớ làm bài tập cô sẽ ghi điểm và tích điểm cho các bạn trong lớp nha rồi bây giờ cũng đã kết thúc lớp học rồi we need to brush your teeth wash your face and go to bed bye bye bye bye bà tiết bà tiết bà tiết bà tiết bà Goodbye, see you, see you again. Này, nó mà đã đi rồi trời đất ơi cái gì đấy cái gì đấy đây mẹ đang để vào trong cam đây này đây bà dạ. goodbye goodbye goodbye, bạn đừng không được đem đâu goodbye goodbye 안녕하세요. 여기도 Goodbye. Goodbye.